À, xin chào tất cả anh em thì cái video ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em ở về những cái bộ đồ chơi tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cao cho anh em đi chơi tài xỉu à, anh em đi uh, bịp tài xỉu thì anh em uh, sử dụng cái bộ đồ chơi này này nó rất là hiệu quả nha thì, thì cái uh, video ngày hôm nay tôi muốn uh, giới thiệu cho anh em về một cái bộ tài xỉu bao dung đấy thì bộ tài xỉu báo dung thì cái bộ tài xỉu báo dung à, này, nó là cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt nhá hột tài xỉu báo dung bốn mặt thì thì à, cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này anh em trước anh em cũng đã dùng thì anh em cũng đã biết rồi đấy, nó báo rất là hiệu quả đấy thì cái bộ à, tài xỉu báo dung bốn mặt này thì nó khác so với đời trước đó chính là cái kiểu dung của nó cũng khác cái kiểu dung của khác cái thời gian chơi của nó sẽ được dài hơn bao tăng tích cho anh em lên tới 90 ờ, đến 95 phần trăm nhé 90 đến 95 phần trăm thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em thấy được là cái tài xỉu bao dung bốn mặt này nó hiệu quả và nó bao tăng tích cho anh em như nào đấy thì tăng tích thì anh em đến sân chơi thì anh em thử những cái gì đấy. Đấy, thử những cái gì thử thứ nhất nước muối ok Đấy, nước muối ok đó Đấy, nước muối ok Đấy, anh em thử nước muối ok tiếp tục anh em dọi đèn hoặc là anh em thử nam châm thử cho anh em nam châm Đấy. Đấy. và cuối cùng là anh em dọi đèn đấy thì cái báo dung bốn mặt này thì nó bao dọi đèn cho anh em lên tới 95 phần trăm nhé 90 đến 95 phần trăm anh em xem rất là trong đúng không Đó. Đó, rất là trong Đó. Đấy. thì uh, cái bộ uh, báo dung bốn mặt cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này thì anh em chơi như nào Đấy, thì cái bộ của nó gồm uh, một cái máy báo dung và cái bộ hột Đấy, và cái bộ hột thì uh, bộ hột của nó nó chỉ có một hột thôi thì uh, khi mà anh em đi lắc thì anh em phải thêm hai hột nữa Đấy, anh em phải thêm hai hột nữa để anh em và anh em lắc và nếu mà anh em đến sân chơi mà anh em có thể đưa được hột vào thì anh em chỉ cần đưa được một hột duy nhất rồi thôi thì nó sẽ báo cho anh em mặt nhất mặt nhị và mặt 5 mặt 6 mặt 3 mặt 4 là không dùng đây đây chính là cái à, bảng dung của nó nhé đấy, anh em thấy một dung đấy, một dung thì nó là có nhất hai dung nó nhị ba dung bốn dung ba dung là năm bốn dung là sáu đấy còn ba bốn là nó không dùng nhá Đấy, thì anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần là mở cái mở cái à, công tác này thôi mở cái nút à, bật này thôi Đấy, anh em bật lên thì anh em cảm nhận cái độ rung ấy thì cái máy này nó rung rất là êm và rất là nhỏ đấy thì anh em để, à, xin phép anh em là tôi sẽ cầm cầm cái mèo rung này để tôi cảm nhận chưa để ở dưới thì cũng không thể cảm nhận được tôi ở ngoài tôi cũng không thể cảm nhận được đấy đấy thì à, cảm nhận cái nội dung thì à, nó sẽ như ở trên cái giấy và tôi sẽ đoán trong nó sẽ tài hay là xỉu nhá thì tất nhiên nó chỉ báo mặt mặt hột cho mình thôi nên là anh em vẫn có cái phần trăm mà anh em bị phản thì tất nhiên rồi cái phản này thì anh em không thể tránh được nhá Đấy, bây giờ tôi ba tôi test cho anh em này Đó. hai dung này hai dung là con nhị đúng không nhị thì anh em có cơ sở anh em đánh xỉu đó xỉu bốn dung bốn dung là con lục đúng không lục thì anh em đánh gì lục anh em đánh tài đó đánh tài ba dung ba dung có ngũ đúng không ngũ anh em vẫn đánh tài Đấy, ngũ tài không dung không dung thì ờ, có mặt tam mặt tứ thì mặt tam mặt tứ thì ờ, do cái độ hên xui của anh em thôi đấy thì anh em có thể đánh xỉu hoặc là anh em đánh tài được đấy, tùy anh em thì cái khoảng cách này của nó là ở giữa nên là anh em rất là khó đánh ba bốn không dung thì tất nhiên là không dung rồi thì anh em bỏ anh em không đánh nhá anh em có thể đợi tránh khác Đấy, vẫn không dùng không dùng thì không đánh nhé Đấy, có tứ Đó, một dùng một dùng anh em đánh xỉu đó rất là hiệu quả đúng không anh em đấy thì à, anh em nào mà muốn à, sở hữu cái à, bộ báo dung tài xỉu báo dung bốn mặt cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt mới nhất hiện nay Đấy, thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé Đấy, thì anh em à, theo dõi video thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em